Xin chào các bạn đã đến với kênh của Tiên đi Và hiện tại mình đánh vị tướng Phoenix Có lẽ là đi đường rồng Khi mà Kakarot sẽ đi đường rừng Thì chúng ta thì cần nhìn cách Đây mình sẽ đi Arum à, có thể là quan địch nên là Thank you. mình không được chiến công đầu mình được hỗ trợ chúng mình đi về vì vì mình đang làm clip cho nên mình sẽ đi về nếu mà mình chơi ấy mình sẽ <laughs> đi farm nốt mấy con rừng đấy rồi bộ không đập chí mạng luôn có lướt vào biết có băng vào đến không không không ra thì đến thì tránh tin kéo đâu nó chắc cũng không dám ăn đâu An ally has been defeated. Zoom zoom! Watch your head! này nó phải đi về dọn xong lính rồi. về liên tục chung mà đánh nữa à, ai già vẫn là chưa chúng tôi về chúng đánh giàu như thế này game này sẽ chắc phải delay thêm một chút nữa bởi vì là à, đầu game farm cũng chưa có đồ lấy cũng chưa có những pha cái combat từ cắt luôn đây nên là sẽ hình con này hết mana rồi con giòn chết rồi này Nói chung mình điểm như thằng không được Không có đẩy đâu Chắc chắn nó sẽ đẩy Mình phát đây mình ham công á Nên cao thủ đấy cũng biết đánh cả Không không canh nữa như mạo hiểm anh cho dần được xanh không được này không được Toro nó cũng tránh tìm beat uh, beat Robin again. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Bấm liền chiêu hai luôn. Your team has destroyed a tower. máu là con John với lại cái con uh, Lumia này đấu dịa kinh về mình AD như vậy hỗ trợ em còn bắn luôn đây đại lính ra để thêm một tên lính nữa need for speed. không lên đây mình thấy ngũ không đang hướng bên này qua game này sẽ qua xem cái bùa đỏ là được không nó không bát gắt thì không được dây nó hụt đúng là đẩy lính vào gần nếu không có thể tăng thời ra này còn đây thì sẽ tiêu này con Arum mình đang vòng vòng ở chỗ này này đây nó đang vòng nếu gặp con giòn thì chơi luôn con giòn được try to outfox a fox. Mình sẽ tranh thủ ăn trụ không? Vì đồng đội chúng ta cắn trụ. Chưa thấy đang ngủ không ở đâu, ngủ không trèo cắt đây này. Đây ngủ không đây. thì rất dễ cắn trộn nhưng mình nghĩ thành được không giờ đồ mình cũng khá khá rồi 4 ca tiền ca chín có lẽ chơi luôn thằng rồi thì cái tóc biệt không phí lắm mọi người cái tâm ăn con Không phí Giờ cũng không chắc cũng đập không đau mà Mình sẽ lên đồ đồ thủ đi Thử xem Kháng chí bạn Xem còn một sông đập đau Một tấm sẽ liên tục 两半那个。这样子。有攻không dám ra rồi. Đây này, cái nick đẩy sẽ đẩy ra nhưng... Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. như chéo cánh về luôn này để không để xung quanh đây nó dính ulti nó không dám quay lại nếu như chơi thì sẽ chơi luôn đẩy thêm tên lính nhá tên lính nhá con Linia xem tiện nó có chơi chưa cuối không nếu không chơi chưa cuối thì mình sẽ tạt thật không biết đâu ally has been defeated. Tự ông xem tình kinh thế Việt Nam. Tình hình là nói chung máu hơi yếu. Máu tim hơi yếu. Tim mà mình chết một đứa này. rồi bị Illumia là chết luôn lên mát thêm lần nữa tí ngộ không ngộ không dùng siêu rồi không dùng siêu không dùng siêu không được đâu Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. Không hiểu tại sao tôi có tôi không hiểu người. Tôi cũng chưa hiểu Your team has destroyed a tower. Boom, boom, pow! mình máu mình yếu cho nên mình cũng đang làm của đi mình vấn hạn trong mất hai cái Đấy, chuyển sinh này làm thêm con rồng mình thêm bình đấu không mình kiếm xây tí mình bán giày mình nên kiếm chống rừng đặt cho nó đi phần lên ba chi hùng ăn mình không thể dĩ mình tuyệt cấu gì ạ à? không biết Nagrod nó bị gì luôn mình sẽ nó khung cắn trộm không Retreat. Never try outbox a fox. tại là kiếm dây chắc có. Your tower has been destroyed. an enemy. Double kill. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Enemy ultimate. À không, chơi được, chơi được. Chơi được, chơi được, chơi được, hết rồi. Tự nhiên. mình phải đi về. Đi em kia. enemy has been defeated. Chín ba. Thôi, không đi. Ai muốn không muốn chết. Victory.